Kính chào bà con Hôm nay thứ năm ngày 2 tháng 2 Sau đây là bản tin tổng hợp giá cả thị trường các mặt hàng Hồ tiêu, cà phê, xăng dầu, vàng và lúa gạo Trước hết cập nhật là giá cả hồ tiêu hôm nay ngày 2 tháng 2 năm 2023 Giá tiêu hôm nay mùng 2 tháng 2 tiếp tục tăng tại Bà Rịa Vũng Tàu Giá tiêu hôm nay mùng 2 tháng 2 điều chỉnh tăng 500 đồng trên kg tại Bà Rịa Vũng Tàu Hiện giá tiêu trong nước giao động 56.000-59.000 đồng trên kg. Giá tiêu hôm nay mùng 2 tháng 2 tại thị trường nội địa điều chỉnh tăng 500 đồng trên kg tại Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện giá tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu đang được thương lái thu mua ở mức 59.000 đồng trên kg, tăng 500 đồng trên kg. Tại các địa phương còn lại, giá tiêu chứng lại và đi ngang sau phiên điều chỉnh tăng. Cụ thể, tại Bình Phước, Đồng Nai giá tiêu hôm nay duy trì ở 58.000 đồng trên kg. Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay không có biến động. Tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay đang được các thương lái thu mua ở mức 56.000 đồng trên kg. Tại tại Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay ở mức 57.000 đồng trên kg. Tiếp theo là giá cà phê hôm nay ngày 2 tháng 2 năm 2023. Hiện giá giao động từ 42.900 đến 43.700 đồng trên kg. Sau nhiều tháng liên tiếp giá cà phê trong nước duy trì ở mức ổn định thì hôm nay mùng 2 tháng 2, giá cà phê tăng mạnh từ 1.000 đến 1.200 đồng trên kg. Hiện cà phê nhân xô cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà được thu mua với giá từ 42.800 42.900 đồng trên kg. Còn giá cà phê tại tỉnh Con Tum, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Gia Lai hôm nay là 43.600 đồng trên kg và ở tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất 43.700 đồng trên kg. Đối với giá cà phê thế giới, trên hai sàn London và New York đều dự đứng. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục xu hướng tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng 70 đô la Mỹ lên 2.107 USD tấn và kỳ hạn giao tháng 5 tăng 68 đô la Mỹ lên 2.078 USD tấn. Giá xăng dầu hôm nay ngày 2 tháng 2 năm 2023 thì sao? Giá xăng dầu trong nước giá bán lẻ xăng dầu trong nước sáng ngày 2 tháng 2 được áp dụng theo phiên điều chỉnh ngày 30 tháng 1 của Liên Bộ Tài chính Bộ Công Thương. Cụ thể, giá xăng dầu ON95 3 tăng thêm 993 đồng lít lên 23.147 đồng. Xăng E5 giờ ON92 cũng thêm 977 đồng, có giá mới 22.329 đồng lít các mặt hàng dầu cũng tăng giá. Mỗi lít dầu diesel tăng thêm 890 đồng lít, lên 22.524 đồng, dầu hỏa là 22.576 đồng tăng 767 đồng lít và dầu ma rút là 13.934 đồng trên kg, tăng thêm 568 đồng lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá vàng hôm nay mùng 2 tháng 2, mua tăng bán giảm. Giá vàng hôm nay mùng 2 tháng 2, giá vàng trong nước mua cao nhưng bán thấp, với giá vàng GSC hiện đang ở mức 67,40 triệu đồng lượng bán ra. Trong khi đó, vàng thế giới tăng mạnh sau cuộc họp chính sách của Fed, chốt phiên giao dịch ở mức 1950 USD ounce. Giá vàng trong nước hôm nay tại thời điểm khảo sát lúc 5 giờ ngày 2 tháng 2, trên sàn giao dịch của công ty vàng bạc đa quý Sài Gòn sgc vàng sgc đang là 66,60 triệu đồng lượng mua vào và 67,40 triệu đồng lượng bán ra. Còn tại công ty vàng bạc đa quý Phú Quý, thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng sgc ở mức 66,50 67,40 triệu đồng lượng mua vào, bán ra. Giá vàng 9.999 được Doji được niêm yết ở mức 66,40 triệu đồng lượng mua vào và 67,30 triệu đồng lượng bán ra. Giá vàng Vietinbank Gold đang niêm yết ở mức 66,60 triệu đồng lượng mua vào và 67,42 triệu đồng lượng bán ra. Giá vàng SJC tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 66,55 đến 67,38 triệu đồng lượng mua vào, bán ra. Giá vàng 24K dòng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá 2 triệu 54,23 đến 55,18 triệu đồng lượng. Và cuối cùng là giá lúa gạo hôm nay ngày 2 tháng 2 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng với mặt hàng gạo hiện giá gạo nguyên liệu thành phẩm điều chỉnh tăng ở mức 200 đến 300 đồng trên kg. Hiện giá gạo nguyên liệu ở mức 9.000 đến 9.600 đồng trên kg, tăng 200 đồng. Gạo thành phẩm 10.300 đồng đến 10.400 đồng trên kg, tăng 300 đồng. Hiện à, giá phụ phẩm ở mức là 9.500 đồng trên kg tăng 200 đồng Cám khô ở mức 8.200 đồng đến 8.500 đồng trên kg tăng 150 đồng đến 350 đồng trên kg Với mặt hàng lúa cụ thể tại An Giang lúa OM 18 giá là 6.800 đồng đến 6.900 đồng trên kg OM 5451 giá 6.800 đồng đến 7.000 đồng trên kg đầy thơm 8 giá 7.000 đến 7.300 đồng trên kg nàng hoa chính giá 6.900 đồng đến 7.200 đồng trên kg nếp khô Long An giá 9.000 đến 9.200 đồng trên kg nếp khô An Giang giá dao động 8.400 đồng đến 8.600 đồng trên kg lúa Nhật 7.800 đồng đến 7.900 đồng trên kg lúa IR504 ở mức 6.200 đồng đến 6.300 đồng trên kg nàng hoa chính 6.600 đồng đến 6.800 đồng trên kg lúa IR 504 khô giá 6.500 đồng trên kg. Nếp tươi An Giang giá 7.000 đến 7.200 đồng trên kg. Nếp tươi Long An giá 7.850 đồng đến 8.000 đồng trên kg. Và cho lẽ giá gạo thường là 11.500 đồng đến 12.500 đồng trên kg. Gạo thơm sách miên giá 15.000 đến 16.000 đồng trên kg. Gạo sóc thường giá 14.000 đồng trên kg. Nếp ruộng giá 14.000 đến 15.000 đồng trên kg. Gạo nàng nhan giá 20.000 đồng trên kg Thơm thái hạt dài giá 18.000 đến 19.000 đồng trên kg. Hương là giá 19.000 đồng. Gạo trắng thông dụng giá 14.000 đồng. Nàng hoa 17.000 đồng. Sóc thái 18.000 đồng. Thơm Đài Loan 20.000 đồng, gạo Nhật 20.000 đồng. Giá cám 7.000 đồng đến 8.000 đồng trên kg. Trên đây là bản tin giá gạo, giá lúa gạo hôm nay ngày 2 tháng 2 và cùng thời là đồng thời là hết là bản tin tổng hợp giá cả thị trường ờ, Hôm nay thứ năm ngày 2 tháng 2 đối với các mặt hàng như hồ tiêu, cà phê, xăng dầu, vàng và lúa gạo. Đến đây là hết. Kính chúc bà con à, nhiều sức khỏe, an lành. À, hẹn gặp lại bà con trong clip tiếp theo. Bà con nào chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký để sớm nhận được thông báo về những clip à, cập nhật về cả thị trường mới nhất nha. Tạm biệt bà con.